sáng nắng trên em nhớ những trao về ai nữa đây em có biết anh còn thương nhớ em không vậy một câu pika pika pikachu từ ngày mà em đi xa Lòng anh nặng chịu hơn đường bay của cây guitar Anh nghĩ về chuyện đôi mình, yeah Trong nước mắt, đội tàu em bước ngàn dặm Anh chỉ là một cái sân ga à, à. Kể từ ngày mà em đi xa Căn phòng trên gác nhà hương thơm mưa rơi rỉ rả Rêu phong bóng vào tường chưa chịu buông tha anh cố nắm đóng cho tàn mà vẫn chưa chịu buông ra mẹ vẫn câu hỏi cũ ba cũng vẫn còn trong trước khi ánh đèn buông mẹ luôn hỏi em có về không ngoài kia tàu văn vỡ em cũng nên đề phòng mà nụ hoa cúc bé nhỏ đến cầu tóc đẹp lòng ta sương đêm lạnh đầy một màu tím cái đôi bàn tay trời đừng xấu cũng đừng mang đi cái người cố thương bước qua từng ngày những lúc say mình đã dù là hàng ngàn ngày đau tròn vui anh vào trong vô vàn bình minh soi sáng nắng lần cuối mà anh gặp em đôi mắt nàng vẫn long lanh Mây trắng phơi phới còn đó bầu trời bỗng sáng bừng hạ trong xanh Em nói rằng anh hãy quên em đi vì em thay bộ như thay áo Anh đã cố đã từng cố để rồi kết cục lại không thành anh không đành Bỏ rơi tất cả đằng sau Những kỷ niệm cần được yêu thương cho nó chỗ đứng bằng nhau Từng là người dệt mộng thư ngay cùng nhau tâm tình mỗi buổi tối Chờ giật mình ở trong hiện tại nước mắt lắm lem cả bộ gối Đâu có tiếc rằng khi biết yêu một ai Anh ước trở thành đường nghe để cho em hít trong một like Thâm nhập một em nhớ mãi Dù em có yêu ai nữa thì anh cũng chẳng thể mờ phai Và đường về nhà giờ này thật vắng lắm em ơi Hãy gọi cho anh khi em thấy trời vơi Em như một viên đá quý trời ban phước ngọc ngà xanh Niềm tin sót lại là chiếc chìa khóa vào nhà anh nỗi sâu chờ ta tái yêu một con cơn gió lay cũng trên ven rằng con tim không bén lên đèn tìm người xưa đã bỏ quên thêm chiếc dù trong mưa rồi có em có em đời thêm thắm tươi mỗi đêm thành phố muôn màu thôi sầu chờ ta